Mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo kênh YouTube trên điện thoại. Nay à, mình giới thiệu à, các bạn cách chúng ta tạo một kênh YouTube thì à, để cho những người mà chúng ta chưa sử dụng đến kênh YouTube để lập một kênh để thỉnh thoảng chúng ta đi đâu đó hoặc là chúng ta làm cái gì chúng ta có thể quay video và chúng ta đăng lên kênh youtube riêng của mình cũng giống như mọi người đang làm thì ờ, với người mới thì chúng ta đi theo cái hướng từ đầu tức là chúng ta sẽ lập cái gmail trước sau đó vì uh, ờ, youtube yêu cầu chúng ta phải có gmail như vậy là nếu mà bạn nào mà có cái gmail rồi ấy có gmail rồi thì uh, chúng ta chỉ việc tạo trang youtube thôi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn từ đầu luôn là chúng ta tạo từ cái mail xong nó rồi uh, chúng ta mới ờ, vào chúng ta mới lập ờ, kênh youtube của mình đầu tiên thì các bạn ờ, vào trên điện thoại thì các bạn vào gồ chôm ở gồ chôm cái hình màu mà đỏ vàng xanh này đấy chúng ta vào gồ chôm nhé khi vào gồ chôm rồi các bạn nhấn vào tìm kiếm đây nhấn vào tìm kiếm này ta nhấn vào tìm kiếm này ta nhấn uh, chữ uh, tàu gmail gmail Đấy chưa chúng ta đánh không dấu ờ, vẫn lên không cần đánh dấu đánh không dấu cũng được đó ở trên này là nó là có chỗ chúng ta để đấy, tạo gmail này tạo tài khoản cho gmail này đấy À, à, đây đổi tạo à, tài khoản Gmail trên Google này. Ở đây. Chúng ta vào tạo tài khoản Gmail Google nhé. Rồi nhấn nó vào. và bây giờ chúng ta sẽ lập cái Gmail. Đây bây giờ chúng ta chưa có Gmail đâu. Đây chúng ta tạo Gmail này. Nhấn vào tạo Gmail. Khi vào trong cái chỗ tạo Gmail rồi thì các bạn nhìn thấy này. Trên Google nó ghi là tạo tài khoản Google cái này là chúng ta ghi vào này ví dụ họ tên là gì ví dụ tôi là chúng ta ghi họ này họ tôi là ví dụ như là Nguyễn Bá Tinh Tú Đấy, Nguyễn Đấy. Tinh gây tên này Tú rồi ờ. bây giờ cái tên người dùng là cái, cái mail của mình là cái gì ví dụ như là à, cái gì a cộng gmail.com đấy Đấy, các bạn à, đọc là thế là trên mail là hay có chữ là có a cộng cái a cộng rồi mail thì có gmail bây giờ thường hay dùng gmail thì gọi là email đấy bây giờ à, nó nó lựa chọn cho mình một cái tên ở đây bây giờ có sẵn một tên như thế này đấy vì ở ờ, cái tên uh, Nguyễn Bá Tinh Tú của tôi có rồi cho nên là chúng ta sẽ khi chúng ta đánh cái tên lên thì nó sẽ cho chúng ta một cái tên như thế này đây để chúng ta chọn chẳng hạn đúng không đấy thì chúng ta ờ, chọn làm sao đó cho nó không bị trùng có rồi là không được đúng không đấy tôi ví dụ tôi chọn thử một cái nha đấy. sau đó bắt đầu chúng ta sẽ đặt cái mật khẩu này mật khẩu nó có hai lần được chưa chúng ta đánh cái mật khẩu đầu tiên ví dụ như là các bạn đánh mật khẩu gì cũng đây cũng được tôi đánh mật khẩu ít nhất là 6 ký từ trở lên nhé các bạn cái chữ cả số chúng ta không đánh các cái ký, ký từ khác nhé cái chữ cả số hoặc là chữ in chữ thường rồi số Để đánh càng dài thì mật khẩu nó càng mạnh đấy ví dụ này để tôi ví dụ cái cái này tôi cái gmail này thôi đấy Đủ. Rồi chúng ta đánh ờ, cái chỗ xác nhận là chúng ta đánh lại y như cái ở trước ấy, mật khẩu ở trước Đó. Đánh mật coi như chúng ta đánh hai lần Rồi Rồi như thế là như vậy là chúng ta đánh ờ, trên này xong này tên này Họ tên này chúng ta chọn cái tên Gmail của mình là ví dụ như là bá tinh chúa 77 a cộng gmail com này đấy được chưa ờ, nó đưa cho ờ, Google, Google nó đưa lên cho chúng ta mấy cái ví dụ chúng ta chọn hoặc chúng ta đánh theo cái ý của mình sau chúng ta đánh mật khẩu hai lần lần thứ nhất và lần thứ hai để xác nhận sau đó chúng ta nhấn ờ, tiếp theo nhấn tiếp theo cho các bạn xem cho nó dễ đấy bạn có muốn lưu mật khẩu không thì nó hỏi mình có lưu vào trong máy của mình hay không ấy. đấy thì tôi tạm thời tôi nhấn không đó sau đó chúng ta nhấn cái số điện thoại của mình vào để chúng ta xác nhận đấy chưa ở phần này chúng ta phải nhập số điện thoại vào này ở đây nhấn cái chỗ lá cờ để chúng ta các bạn nhìn lại này chúng ta chọn Việt Nam này ta nhấn vào cái chỗ mà có mũi tên xuống ở chỗ cái lá cờ này nhé chúng ta chọn nếu mà đây có lá cờ Việt Nam rồi thì không cần chọn nữa chúng ta đang ở Việt Nam mà nếu mà lá cờ móng phải Việt Nam chúng ta thì nhấn vào cái mũi tên thì chúng ta chọn Việt Nam xong chúng ta nhấn số điện thoại vào khi các bạn à, nhấn số điện thoại xong thì à, lưu ý là cái Gmail này chúng để chúng ta làm cái kênh YouTube cho nên là các bạn khi các bạn làm là phải xác định được là 18 à, tuổi trở lên thì chúng ta mới à, mới tạo được kênh mới được tạo kênh YouTube cho nên là các bạn à, chọn cái số đường có thể là số điện thoại của mình hoặc là mình ít tuổi quá thì chúng ta có thể mượn số điện thoại người lớn hơn sau đó số điện thoại đấy của ai bây giờ điện thoại đăng ký mà cho nên là chúng ta phải bấm đúng ngày tháng năm sinh cái năm này làm sao đó mà tính ra là nó phải 18 tuổi trở lên này đấy ví dụ như là bây giờ là năm 2019 à, thì chúng ta bấm à, từ khoảng năm 2000 hoặc là 1990 mấy đấy thấy chưa đấy chúng ta bấm vào rồi bấm giới tính chọn giới tính này giới tính nam hay nữ này chúng ta chọn nó vào sau đó chúng ta nhấn tiếp theo nữa coi như là chúng ta đã hoàn thành cái gmail của mình được chưa đấy bước này là coi như chúng ta đã hoàn thành cái gmail của mình khi chúng ta nhấn số điện thoại đây nhấn số điện thoại vào thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã một cái mã để chúng ta xác nhận nó vào là chúng ta xong gmail đấy khi chúng ta tạo được gmail rồi thì chúng ta sẽ à, sang bên YouTube để chúng ta tạo kênh bây giờ à, những ai mà có Gmail rồi ấy, thì chúng ta không cần à, làm cái bước này chúng ta bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái bước thứ hai đó là tạo kênh YouTube thấy chưa rất là đơn giản bây thoát ra khỏi phần này chúng ta sang tạo kênh YouTube nhé khi đang kênh YouTube thì khi khi sang thoát ra ngoài cái màn hình ở ngoài ấy, chúng ta thoát ra ngoài cái màn hình ở ngoài cái màn hình điện thoại chúng ta nhấn vào YouTube ở trên cái máy điện thoại nào chúng ta cũng có hết được chưa chúng ta nhấn vào YouTube rồi các bạn à, nhìn ở bên phải trên góc màn hình bên phải này Đấy, đây là cái dấu kênh của mình bên phải này tôi đang chạy kênh của tôi nên là chúng ta nhấn vào đây sau đó chúng ta nhấn là bây giờ coi như chúng ta chưa có tài khoản đúng không bây giờ tôi ờ, tôi thoát ra khỏi cái tài khoản này đi ờ, vào chúng ta cài đặt thôi chưa có kênh chúng ta nhấn là có chữ tài khoản có cái dấu cộng chú ý nhìn cái dấu cộng ở, ở trên cái ô này này chúng ta nhấn vào dấu cộng được chưa nhấn vào dấu cộng rồi ờ, nó đòi hỏi là vẽ mật khẩu là vẽ máy của tôi là phải đăng nhập cả cái mật khẩu rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu à, chúng ta lúc nay chúng ta tạo cái Gmail rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập cái chúng ta nhập cái Gmail và cái mật khẩu vào để chúng ta tạo cái kênh YouTube. Đây tôi ví dụ à, tôi nhập cái Gmail vào này. Nhập cái Gmail vào để à, tạo kênh YouTube nha. Gmail này, Đó, ờ, tài khoản này. Thì, ờ, à, khi cho các bạn nhập tài khoản Gmail xong, chúng ta nhấn tiếp theo tiếp theo này rồi bây giờ chúng ta nhấn mật khẩu vào lúc này chúng ta đánh mật khẩu bao nhiêu chúng ta nhớ chúng ta đánh nó vào hoặc chúng ta có thể vào tạo tài khoản nó hỏi đăng nhập chúng ta vào tạo tài khoản chúng ta đăng nhập vào cái gmail của mình vào rồi sau đó chúng ta nhập mà khi chúng ta đánh mật khẩu vào xong chúng ta nhấn tiếp theo nhá tiếp theo này. đây này đây Đấy tài khoản đã à, đăng nhập là có đây rồi Bây giờ tôi vào trong này chúng ta chúng ta tạo này cái Tài khoản mới này đấy, Chúng ta đăng nhập cái tài khoản à, chúng ta vừa mới tạo xong này Đấy Chúng ta nhìn ở bên phải bên à, bên phải trên góc bên phải ấy, thấy cái màu vàng vàng đấy là kênh bây giờ tôi vừa mới đây đấy thì uh, trên nó hỏi thì chúng ta tạm thời bỏ cái này bây giờ chúng ta nhấn vào cái góc bên phải này chúng ta vào kênh chúng ta này vừa mới lập này bây giờ chúng ta sẽ vào lập này đây kênh của tôi này người ta vào kênh của tôi này thấy chưa cái chỗ này là tôi đánh sẵn chữ rồi còn bây giờ chúng ta có thể là à, đặt cái tên gì chúng ta nhấn uh, viết tên vào đây hoặc là uh, chưa viết thì nó hỏi viết chúng ta viết vào không chúng ta sửa tên kênh của mình đấy sau đó chúng ta nhấn ok đấy còn tên uh, à, chưa có hình những tí này chúng ta thể đưa hình vào rồi chúng ta mua mô tả ví dụ cái kênh của mình à, chúng ta chỉnh sửa nhấn vào chỉnh sửa mô tả cái kênh của mình này ví dụ kênh của mình là chúng ta làm ví dụ như là là có nhiều kênh hoặc làm về ăn uống chẳng hạn hay là kênh à, du lịch hay là nói chung là cũng nhiều cái chủ đề lắm thì các bạn à, tùy các bạn các bạn muốn chọn làm cái gì thì các bạn cứ viết vào đây à, ví dụ như là mình mô tả về kênh của mình là làm những cái việc gì chẳng hạn đúng không ví dụ như là à, kênh ờ, kênh giới thiệu này nó hay là được luôn rồi chúng ta nhấn xong đó ok đó thấy chưa đây mô tả của kênh nhá chúng ta cập nhật cho đầy đủ càng tốt ở phần cài đặt ví dụ như là giữ tất cả video đã thích của riêng tư chúng ta có thể không cho mọi người xem mà chúng ta bật nó lên rồi chúng ta tắt nó đi chúng ta bật nó lên này mình thích video nào thì việc của mình thôi đúng không riêng mà riêng tư mọi đăng ký mình đăng ký kênh nào thì ờ, có thể là mình bật lên không ai thấy nhưng mà tắt thì có thể người ta thấy được mình đã đăng ký những kênh nào rồi này Đấy, bật lên hoặc tắt này đây có nút bên cạnh ta chỉnh như tất cả danh sách đã phát ở danh sách phát đã lưu của riêng tư này chúng ta bật lên không cho người khác nhìn thấy chúng ta bật lên mà tắt đi thì người khác có thể nhìn thấy này đấy được chưa rồi như vậy là cái phần ờ, tạo cái kênh này rất là đơn giản đúng không đấy như vậy là chúng ta hoàn thành và hoàn thành xong rồi thì chúng ta phải ờ, thoát ra này ta lưu rồi đúng ừ. thật ra đây là cái phần cài đặt ta lui trở lại đấy tôi, tôi xem cài đặt lại chứ nào, rồi rồi bây giờ trong kênh của các bạn bây giờ tôi thoát ra xong chúng ta vào tôi hướng dẫn các bạn à, cách chúng ta vào chúng ta đăng video nhé đây vào chúng ta đăng video này đây là có thể là vào đăng được rồi nhưng mà chúng ta ra ngoài bây giờ là ngoài là đầu tiên là như thế này đây thoát ra hẳn và tôi vào lại YouTube này cho các bạn xem này rồi nhấn vào nút bên phải này đấy rồi nhấn kênh của tôi này đấy chúng ta nhấn chúng ta nhìn ở trên có cái hình à, giống như là cái hình camera này chúng ta nhấn để chúng ta đăng video lên này nhấn vào đây ta đăng video lên này đấy Thế là chúng ta chọn video ở trong của mình ví dụ tôi chọn đà một cái nha video ở trong máy của mình này đấy trong máy của mình này tôi chọn thử một cái này đấy nó thể hiện cái video mình muốn đăng lên đây muốn đăng cái video này chẳng hạn ở trong này chúng ta có thể chỉnh sửa luôn chẳng hạn chúng ta có thể chỉnh sửa này đấy, chỉnh sửa video nhá đấy chúng ta có thể là chọn là màu này cái này chỉnh màu đúng không đấy hoặc là giữ nguyên rồi chúng ta có thể thêm nhạc vào nút bên trái thêm nhạc vào này đấy chúng ta chọn nhạc đây là nhạc ở trên thiết bị của chúng ta có này đấy ví dụ tôi chọn một bài này đấy. trên máy của mình đấy là khi với những người là video chưa chỉnh sửa nhé đây là video chưa chỉnh sửa nhé đấy video chưa chỉnh sửa còn thường khi đăng thì à, tôi lấy một đoạn rồi đấy thì chọn cái bài đấy ví dụ thế chẳng hạn đấy video nó à, nó quét nhạc ở dưới chưa đấy là với những người mà chưa chỉnh sửa video nhá rồi chúng ta chạy thử thế nào bây giờ chúng ta muốn à, các bạn à, muốn đăng video để người khác tìm thấy chúng ta phải đăng cái tiêu đề nhé cái tiêu đề này rất quan trọng và đây là cái từ khóa tìm kiếm từ khóa mà khi người ta vào tìm kiếm người ta nhấn à, thì nó sẽ hiện cả cái video mình lên nếu mà nó video mình lên tốt được thì nó sẽ nổi lên ví dụ như là cái video tôi quay ở hồ xuân hương đà lạt thì chúng ta ghi là một cái tiêu đề gì đấy mà người ta về đà lạt chẳng hạn đấy hồ xuân hương đà lạt đấy hồ xuân Hương Đà Lạt Đấy, Đà Lạt Vừa hồi chân thương Đà Lạt đẹp như mưa chẳng hạn đấy Rồi Nhân tiếp theo rồi bây giờ chúng ta mô tả phần mô tả này là chúng ta sẽ xong cái tiêu đề đến mô tả thì chúng ta ghi lại ờ, chúng ta ghi cũng ờ, cái tiêu đề ở trên chúng ta ghi khéo léo hơn như kiểu viết văn ấy. đấy à, bạn hãy ví dụ như là là bạn bạn hãy đến hãy du lịch đến du lịch chúng ta phải viết khéo léo hơn không phải là chép nguyên cái đấy xuống nữa nhé bạn hãy du lịch đến Hồ Xuân Hương à, đến à, Đà Lạt Đà Lạt Đà Lạt ngắm nhìn ngắm nhìn chúng ta phải đưa từ, từ khóa ở trên vào nhá đưa cái từ khóa là, là ngắm nhìn bây giờ tôi đánh cái từ khóa là ngắm nhìn Hồ Xuân Hương Đà Lạt đấy Hồ Xuân hương hương đà lạt đẹp như mơ đà lạt đẹp như mơ đấy đấy có đánh hết cái từ khóa chưa bạn hãy du lịch đến đà lạt ngắm nhìn hồ xuân hương đà lạt đẹp như mơ vào vào lúc bình minh bình minh đấy chẳng hạn đúng không các bạn thấy đưa cái từ khóa vào trong này mà chúng ta viết như vậy là là được chưa chúng ta nên viết dài về chỗ chỗ này chúng ta có thể viết được một nghìn từ các chúng ta viết được một nghìn từ được chưa còn ở trên ờ, là là một một nghìn ký tự đây có một nghìn ký tự đấy chúng ta có những viết tạm như vậy để các bạn các bạn từ ờ, khi đăng video các bạn từ viết làm sao cho nó dài dài chứ mà nó hợp lý phải đưa cái từ khóa ở cái từ trên vào nhé rồi xong đó chúng ta thấy chưa hồi xuân niên là, là đẹp như mơ thì chúng ta ở dưới này bạn này đến du lịch bạn du lịch đến Đà Lạt ngắm nhìn hồ Xuân Hương Đà Lạt đẹp như mơ chúng cái từ khóa trên vào đây chưa vào lúc bình minh đấy sẽ thấy ví dụ như là sẽ thấy sẽ thấy rất tuyệt vời chẳng hạn đấy đấy ví dụ thế đúng không rồi ở đây cái chế độ xuống ở dưới chế độ chúng ta nhấn vào cái đây chúng ta thấy này chúng ta chọn công khai hay là không công khai riêng tư này thường đăng video chúng ta chọn công khai nhá rồi vị trí các bạn không cần chọn cũng được hoặc là chúng ta chọn chúng ta chọn ở Đà Lạt chẳng hạn cũng được đúng không rồi sau đó chúng ta nhấn vào cái nút rồi chúng ta tạm thời là như thế này chúng ta nhấn được cái nút à, cái nút à, tâm giác mũi tên ở bên phải góc ở trên ấy, chúng ta nhấn là nó tải lên này chúng ta nhấn này đó đấy video thấy video đang tải lên chưa đấy như vậy là chúng ta đã tôi được hướng dẫn chúng ta cách mà chúng ta tạo cái kênh youtube và cách đăng video lên còn à, cách muốn sell video như thế nào cho nó chuẩn thì uh, các bạn uh, sẽ xem tiếp uh, cái video tiếp theo đằng sau nhé cảm ơn uh, các bạn đã theo dõi nhớ nhấn uh, nút đăng ký và chuông để ủng hộ kênh cảm ơn các bạn rất là nhiều